chào anh em nha thì hôm bữa rồi mình có hứa với anh em á, là quay cái bản lời cửa cánh chim cho mọi người xem à, để mọi người à, tham khảo cái à, bát nó như thế nào nha thì à, ở đây mình hồi sáng giờ có anh em bạn em nói mình là cửa cắt kéo chứ không phải cửa cánh chim ở đây mình nhắc lại nha thì ở cái này mỗi vùng mỗi chỗ á, người ta gọi theo kiểu cách nhau có người gọi là cửa cánh chim có người gọi là cửa cắt kéo cái này không có cái nào đúng ít không có cái nào sai cả nha tùy trường hợp mà mình gọi thôi ai muốn gọi như thế nào thì gọi thôi chứ không phải là ờ, ừ cái này là cửa này không phải cửa kia thì cái đó không phải nha à, nếu mà mọi người biết rõ hơn á thì có dạng cửa gọi là cửa cánh bướm nữa nó có nhiều cái dạng cửa để giống như khi mình mở cửa ra nó sẽ có hình dạng nào nữa nha mọi người chứ không phải là tự nhiên ở đây cửa cắt kéo là cái cửa mở lên dạng như thế này đâu à, mọi người cũng phải để ý chút nha thì đó thì uh, thì mình nói sơ luôn nha ở thì nguyên cái xe này của mình á thì hoàn toàn là bộ phận nào mình cũng uh, à, chỉnh tỉ mỉ để mình có cái phần à, khớp bắt vào với nói ra hiện tại giống như cánh cửa này nè mình cũng có khớp sẵn hết để mình à, hiện tại mình muốn chỉnh ở trong á, thì mình tháo lắp ra rất là dễ dàng thành ra cái con xe của mình làm nó rất là lâu lâu lâu bởi vì là những cái trường hợp mà mình bắt cái khớp nè chứ không phải là à, bắt cái dàn vỏ lên không thì nó nhanh quá rồi nó không có gì để bàn cãi hết còn hiện tại mình phải làm ở trong đây nữa à, mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ lặt vặt lặt vặt này nè để mình bắt bắt vô tháo ra lúc nào mình cần thì mình tháo lúc nào mà mình không cần thì mình lắp vô nó rất là tiện với lại cái hai anh em đừng có so sánh nha mỗi à, giống như ờ, tự nhiên có nhiều người so sánh xe này xe kia thì mình nói luôn là mỗi lần mà anh em so sánh vậy á thật sự ai cũng buồn hết thì mình làm mấy cái con này này ra để cho mọi người ờ, xem tham khảo hay là góp ý gì đó để cho anh em biết là có người làm được cái này cái kia cái nọ chứ không có cái gì đâu mà anh em cứ lên mình không nói mình chơi góp ý chơi xấu của mình thì mình cũng thấy bình thường không có vấn đề gì đâu còn mấy bạn chơi của người khác này nọ các kiểu thì cũng không có nên nha vì mỗi xe mỗi kiểu làm mỗi cách làm con xe này nó chưa hoàn thiện các bạn thấy xấu nhưng mà nếu mà lúc mà nó hoàn thiện xong rồi các bạn thấy nó như thế nào nó khác hẳn nhá vậy vì mình nói cái con này mình đầu tư rất là kỹ mình đầu tư kỹ tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ thành ra nó phải lâu hiện tại nó chưa lên cái gì hết thì các bạn chơi ờ, nó xấu này nọ các kiểu thì nếu mà các bạn nhìn lúc mà mình mới mới lên phơm thôi đó thì nó còn xấu dữ nữa thì lúc đó các bạn nghĩ sao hiện tại nó lên mỗi ngày mỗi khác nha chứ không phải là lúc nào nó cũng sẽ như vậy và cái bộ vỏ này nè hoàn toàn cứng nhá mình làm hai lớp chứ không phải một lớp nha à, mình hôm trước cũng có cái clip á mình đứng lên mình qua lại qua lại cho các bạn xem mình đúng không đó thì mấy, mấy bạn phải biết là nó cứng cỡ nào và nó hoàn toàn không có vòm nước nha không vô nước cũng như không bắt lửa à, cũng như không gãy hay là va đập cũng ok hết nha mọi thứ đều ok cả thì đó bây giờ mình vô luôn cái khớp này cho mọi người xem nè <clears throat> đấy đây là cái khớp của mình đó à, cái khớp này thì à, khi cái này nó cũng giống như là cái à, một phần cũng trợ lực nha khi mà mình à, này mọi người thấy không khi mà mình mình đẩy xuống thì nó cũng có một phần giúp mình một phần là trợ lực à, lên cho cánh cửa nó nhẹ hơn nữa và hoàn toàn không lắc nha cái bát này rất là cứng lắm rồi mình chỉ cần à, gia cố thêm khúc này nữa là cánh cửa này không có rung lắc gì hết hoàn toàn cứng như một cái cánh cửa của ô tô nha đó ở đây mình chưa mài chưa sơn chưa kiểu gì hết nên nó hơi à, xấu khi nào mà mình làm xong hết cái phần sắt ở bên bên kia nữa thì mình sẽ mài rồi mình sơn lại một lần nha tại vì mà mình cắt khúc ra mình mình sơ mình mài thì nó mệt lắm làm xong hết đã ở đây cũng hơi xấu nè mình chưa chỉnh lại nhiều thì hôm nay sẵn tiện ờ, mình tháo xuống nên mình mới quay cho mọi người xem còn nếu mà thông thả khi nào mà nó đẹp hơn mình quay cũng được nhưng mà tại vì hôm nay tiện á thì mình quay luôn ờ... còn đây đây là cái chỗ này mình bắt khớp luôn nhé đây mình sẽ bắt vô đây hôm nay hơi bừa bộn ha tại vì uh, hôm nay làm nhiều khâu quá mình phải chỉnh uh, chỉnh rất là nhiều hôm nay nhưng mà mọi người không thấy đâu tại vì mình chỉ chỉnh chi tiết ở bên trong mà nên không có cái gì khác biệt cả clip mình cũng muốn mau ra clip mới để anh em xem lắm nhưng mà không có cái gì lạ để anh em xem cả thì cái nguyên lý của cánh cửa này á à, nó nôm na là khi á khi nếu mà mọi người chết theo cái kiểu này nè thì khi á mà mình mở lên á thì cái miếng này nè với cái miếng ở đây nó sẽ không có cạ nhau mà nó sẽ um, gọi là nó sẽ cái này sẽ đi ra bên ngoài cái lớp vỏ kia luôn thành ra khi mà bắt cái uh, kiểu này á thì cái khớp giữa hai cái miếng vỏ lại nó sẽ rất là khớp nha thì đó đó là cái ưu điểm của cái này thì uh, nói chung cái này ưu điểm cũng rất là cao tại vì uh, khi bắt vào nó không có rung lắc không rung lắc nhiều vô ngay khớp của cái xe luôn uh, cứng cáp nữa uh, mình chỉ cần bắt ron vô tim nữa thì ok mọi người cứ xem đi xem anh em nào có muốn chế cháo kiểu này thì mình làm theo ha cánh cửa này mình nghĩ là khi hoàn thành xong là nó sẽ tầm được 10 kg à, và mở lên xuống không rung lắc nha anh em phải hiểu cái nguyên lý của cái đòn bẩy này mới được rất là kỹ ha ừ, mình chỉ cần ờ, phủi bụi là mọi người thấy nó sẽ đẹp ngay hiện tại mình chưa có phủi á, nên nó <laughs> hơi xấu một tí nó cũng chưa ra khớp nữa ha ở đây mình à, <laughs> có cái khớp gió này khớp khớp khớp trắng gió này nè mình phải suy nghĩ dữ lắm mới ra được cái khớp này mặc dù nhìn thì đơn giản nhá nhưng mà rất là khó mới ra được cái khớp như vậy mà nó lại liền vô trong nữa thì đó đó là một số vài một vài chi tiết mà mình làm con xe này mình thấy nó nó lâu khá lâu khá lâu mà không ai xuống phụ hết à, thì ờ, cũng ờ, thông báo mọi người luôn ha thì mình nhiều bạn có góp ý là nên làm nâng hạ gầm vì khi mà mình đậu đậu xe ở một chỗ á thì mình làm cái bảng nâng hạ gầm như vậy á nó sẽ nó sẽ nó sẽ đẹp hơn đẹp hơn là khi mà mình đứng một chỗ thì nó cao quá nó không có đẹp hiện tại như vậy nè thì mình sẽ làm nâng hài gầm luôn nhưng mà ở đây á mình à, mua con à, con bóng đội của à, ô tô luôn mình xài bằng điện ha thì chi phí cũng hơi cao nhưng mà tại vì nhiều anh em góp biết kêu mình làm thì mình thôi kệ mình cũng đặt luôn thì con con con à, con bóng của ô tô thì mình cũng đặt về rồi thì nay mai chắc là mình sẽ lắp vô luôn để xong mình mình muốn là xong có hoàn thành bên đây trước đã thì mình sẽ chế vào để lắp vô luôn vì hiện tại hai bánh của mình tháo ra rồi mình lắp vào nữa thì uh, phiền phức quá nên mình sẽ đợi là làm xong cánh cửa bên đây đã với lại bộ, bộ bên chát composite bên đây luôn đã rồi mình mới triển khai là mình làm con uh, nâng hệ gầm ha uh, nâng hệ gầm rất là ok nha mọi người xài hoàn toàn bằng điện hết uh, mình uh, mình đang chỉ muốn là làm nâng hạ gầm ở phía trên thôi còn ở phía sau thì mình chắc là không làm tại vì uh, theo nhiều người uh, bảo thì làm không có nên uh, nó không có tốt á nên mình sẽ không làm ở phía sau phía sau tại chịu uh, tại cái gì à? chịu tải trọng cũng hơi cao nữa nên nếu mà làm thì phải rất là kỹ ở khâu phía sau chiếc xe này thì mình nghĩ là chắc là khoảng chừng 6 700 kg á mình nghĩ thôi chứ mình cũng không biết là bao nhiêu nữa tại vì sắt mình gia cố ở trong rất là rất là nặng đó mọi người thấy mình leo lên là biết rồi đúng không khi à, hôm nay mình cũng à, hàng thêm cái này nè sau này mình leo lên mui rồi mình nhảy qua nhảy lại thoải mái hết không sao không vấn đề gì hết hôm nào mình có thời gian mình sẽ quay cho anh em xem tại vì hôm nay không có bánh với lại có một mình mình à, nên mình sẽ không quay được à, thì trước tiên là như vậy ha không biết nếu mà anh em nào còn thắc mắc của cái cánh cửa cái bản lời của cửa cánh chim này thì cứ báo mình ha vì uh, cần quay kỹ như thế nào thì cứ nói tại vì lâu lâu mình mới tháo xuống một lần mới quay được cho anh em khi mà bắt cốp vô đây là anh em nhìn không ra đâu nhìn không có đường ra được rất là khó Đấy, hoàn toàn cứng cáp mở lên mở xuống cái mọc còn cái um, cái cơ chế uh, mà mở lên mở xuống thì để uh, ngày mai đi khi mình lắp vào khi mình chỉnh chọc chỉnh uh, ở đây ok hết thì mình lắp vào á mình sẽ quay lại cho mọi người xem thêm một clip nữa trước mắt thì mình sẽ làm như đó thôi anh em có muốn góp ý hay là muốn thêm ờ, cái gì vào á thì mọi người cứ ờ, bình luận phía dưới nhé để mình xem ý kiến của nào mà được nhiều người ủng hộ nhất á, thì mình sẽ làm theo xe mình có sẽ làm luôn hệ thống ờ, điều hòa với lại hệ thống loa nhé mấy cái này là chắc chắn sẽ có rồi anh em cứ yên tâm còn camera thì mình cũng sẽ làm tại vì mấy cái đó rất là đơn giản camera hay là GPS hay là uh, kính gập hay là các kiểu mấy cái đó thì đơn giản quá rồi mình sẽ làm hết mình sẽ làm tương đối giống một con uh, xe ô tô thật nhất có thể ở phiên bản này thì có vài chỗ là mình xài nó chưa ok thì mình sẽ khắc phục vào và ở bản uh, bản sau nhé bản V2 bản V2 hoặc là bản uh, hay là nâng cấp cho con kế tiếp nữa thì cái đó là tùy tùy thôi thì nhất định là sẽ ờ, chỉnh sửa hiện tại thì mình chỉ muốn làm mấy cái chi tiết cho nó ok nhất thôi thôi mình xin chào tạm biệt mọi người nhé bây giờ mình cũng khuya rồi mình phải đi nghỉ đã bye bye